Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, bến đò Bà Hiệp. Hôm nay thì Phước sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị về hoàn cảnh của một ông. Ông thì năm nay là khoảng 70 tuổi rồi. Và ông dạ, con chào con chào chú, chú kêu chú đi ha cho nó đỡ ha. À 70 à, hoàn cảnh của chú ở đây là chú là không nhà không cửa luôn không con cái lúc trước chú có vợ nhưng mà vợ chú mất rồi sau đó thì uh, con của vợ con con riêng á của vợ chú uh, đuổi chú ra khỏi nhà và được sự thương tình của chủ nhà máy ở đây nhà máy xây lúa liên hưng uh, cho chú ở uh, dựng tạm một cái chòi che chắn bằng ton thôi nói chung qua là chỉ là những bằng vách ton như thế này thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghé lại hỏi thăm chú nha Mình nhờ sớm người hiền không à Dạ Nó con mình như vậy đó Rồi chú là tự nấu cơm ăn mình ăn luôn hả ờ, chú Hưng Có nhỏ em kế bên này nó nấu cháo ăn cháo mà. À Cái đó là em ruột của chú hay sao chú Em có cô cậu và à. con mà cũng nghèo chết đi Đơn kiết là giúp gì thôi À nước ở đây là mình xài dưới sông ờ, Cây nước rồi à xài cái nước luôn ờ tới tháng mình đóng tiền lên ta dạ. <coughs> rồi chú lúc đó giờ mấy mấy đời vợ rồi có hai đời vợ dạ đời vợ trước thì thôi lâu lắm rồi dạ rồi có bà sao này nè là nó trong ngoại lũ khổ ba ông đứa đó nhỏ xíu à giờ nó cao lớn với chồng vợ hết trơn rồi bà mất bà mất thời gian rồi sao chú có tiền cho cất cái nhà được một mâm nhưng mà đợi chú đuổi chú đi à, lúc trước là mình cũng ở trong cái nhà cũng một mâm ừ, chú cũng, bỏ à, tiền cất chú bỏ tiền cất lúc trước là mình làm cái gì hả chú hơn chú đó chú uh, chạy tàu nè với là bốc gáp à, cũng ở ở phong điền này luôn ở đây là chợ nổi nữa à là cái chú, chú ở, ở, chợ nổi bên ở, đây ờ à, à, sao này cái rồi người lớn tuổi rồi bệnh nó làm hết trơn tiền hết chú đi luôn còn giờ là chú trong người chú là chú bệnh gì với bệnh gì nó viêm phổi mà đây chị hai mấy bữa đi hai mấy ngày rồi à. rồi bác sĩ mới ổn định mới cho xuất viện ờ. à. chỉ vì lãnh thuốc uống à, mình trị điều trị đó là tiền là của mạnh thường quân cho hay sao à, chú hơn Không tự chú à, mót mót rồi được mười mấy triệu vậy đó rồi chú à. lo thôi là tiền để dành hồi xưa giờ hả ờ rồi với ờ, phần người này cho mớ vài trăm ngàn vài à. trăm ngàn đó nhờ sớm ghiền con cháu rồi dạ trăm hai trăm vậy đó chú là chú ờ, bị gì ờ, ngoài bệnh phổi còn bị nó không thấy cái chóng bị gậy này vậy rồi nó nó mua tài qua tài biến vậy đó qua tài biến luôn ừ, tay chú được coi nè à, là không nhúc nhích được luôn hả ờ ngoe ngoe ngoe được à, chỉ còn Sưng có nơi kịp nhúc nhích được có uh, mấy ngón tay một với lại mấy ngón mấy con à ba con con dạ trời ơi chết không chết chứ không con ơi khổ quá còn mình vệ sinh ở đây là mình tự đi, đi ờ, vệ sinh sinh hoạt rồi không ấy ờ, chú hơn lết à lết xuống này hả ờ à, đó đó xuống té hoài gì dạ cái sột lành bày bè bè dưới ờ, tay chân xuống à, mình vệ sinh dưới này luôn có cái lỗ này luôn là đường cống chú à, chú hơn ờ à, đường cống nó ra à, kho à, vệ sinh cái nó ra xong dưới ngoài luôn ờ, ra xong luôn à. Khổ nước nôi thì cũng nhờ cái chị cái bên này chỉ qua lo chỉ qua chỉ sách giùm à, mượn mấy giáo thì sách giùm à. rồi tới tháng mình trả tiền nước người ta một tháng ở đây mình trả tiền nước rồi nhiêu có nhiêu về chục ngàn về chục ngàn hả trời đâu có nhiêu chú sống là nhờ vào bà con thương tình rồi cho người chốn chút chốn ghiền không cô ơi dạ chứ nói thân nhân rồi thôi nghèo thôi bó tay bỏ rơi chứ và ở đây là chú ờ, dựng cái chòi này là bao lâu rồi Trời đi dựng nó lắm mấy hai tháng nay à À vậy đó thôi Rồi thấy ta thấy ở tàu té tàu á À vậy lúc trước là chú ở dưới, dưới tàu dưới luôn Ờ rồi thấy ta té ta thấy té rồi không Còn nhiều chủ nhà máy Huệ Lan thấy vậy thôi kêu lên kêu lên à, bờ này là nhà máy Huệ Lan hay Liên Hưng Huệ, Huệ Lan đó tôi nhà mấy mấy đi nơi đi Hưng à. rồi đó tên Quảng la, Huệ Huệ Lan à là chủ trước là đổi tên phải không ừ. hai cung dạ rồi nó nói thôi dừng năm lên đây kia cấp đi à. để ông xuống dưới gần ngày ông kéo ông chết cho ông ai ai nữa dạ ủa lên ở người cho tiền chút đỉnh chút đỉnh vậy mua thôi làm dạ mấy người em này đi chúng làm tiếp mình bận tả nó chú chú có bận tả nữa hả có đã dán hay là đã quần đã quần đã quần hả chú ừ. là nhiều khi là do mình không có tự chủ được nó tự đi luôn hay sao ừ đi ra cái mình ờ, thai thai dạ còn những lúc mình biết thì mình sẽ ờ, đi còn những lúc à, nào tự nhiều khi ngủ hay là nó tự đi luôn ờ à, đi luôn cái mình sáng rồi mình thấy không em ướt ướt rồi dạ, chút lết xuống lết xuống đây thai dạ chứ ngoài còn ơi khổ lắm à, cái này ở đây chắc cũng là mới chán rồi nè chú nào phải không thấy à, gạch nền gạch rồi nó còn à, à giờ kiếm chút tiền rồi nó đi trừ định chăm cứu hay gì mới được đó. Rồi lúc trước ờ. là chú ờ, ờ, ở, đây quê ở đây mà nhà ở đâu? Quê ở đây, chú nhà ở đây luôn, ở Mỹ Khánh luôn Ờ, à, Mỹ Khánh luôn hả? À. Ở đây là thuộc gì của Mỹ Khánh ta? Ở đây là ném gì Mỹ Phước Mỹ Phước hả chú? Dạ ờ, Mỹ Phước, Mỹ Khánh bây giờ cái bản này với an bình với mỹ khánh nó giáp mà dạ con thấy ở ngoài à. vừa qua cái bản ở ngoài là ờ. của à. phường an bình à. vô phục vô đây cái là mỹ, mỹ khánh ờ ừ, đó vậy đó xã mỹ phước hả ờ à, xã mỹ phước dạ. đường thì là lộ vòng cung nha cô chú anh chị chú à. thì ở mé cặp cặp lộ luôn trời cặp lộ thấy à. chứ nó ồn dữ ha nghỉ ngơi cũng có ừ. giờ phải vậy cho con ơi ở đây chắc cũng buồn dữ à về mẹ sống ngày nào ấy nó bệnh cầu chết muốn chết mà chết không được ha vợ giờ muốn chết đi không chết được coi coi nó ốm rồi cuộc trời ơi sao chống nổi mấy cái hình xăm này chắc hồi còn trẻ nữa phải không hồi trẻ rồi đó trẻ. chú đi, chú đi lính à chú chú đi lính hả ừ. rồi nhà cửa là bị lấy hết trơn rồi giờ là không còn nhà cửa bây giờ luôn. nó đuổi à, chú ra dạ. ngoài dạ dạ chào chị lo mày ở chú với cô thì nói có tới nè chú với cô thì chấp nói cũng không có con luôn à. bởi vì giờ buồn yêu luôn bởi vì buồn yêu luôn con bả không à. Rồi có nhà có cửa có tài sản thôi muốn đuổi vậy nào đuổi mà trời cũng ngại ơi nó bán lần đền đồ nhà chứ dạ rồi trời nó lấy nhà luôn à dạ ác người ta lấy nhà nữa luôn à dạ. Bây giờ bác sĩ kêu về nhà nằm dưỡng bệnh ha, sao chú hơn Rồi xuất viện mình về tự đấy. À. à, là nói là ổn nhiều rồi phải không? Ừ. Là mình chỉ cần uống thuốc hàng ngày. Uống thuốc là cô uống hết thuốc này nó cấp con một tháng. Dạ. Uống một tháng rồi còn khám này nữa. Dạ. Rồi không hết nữa, một tháng nữa. Dạ. Uống mới đúng cái liệu mới được. Dạ là thuốc là mình được cấp miễn phí à, cấp miễn phí chẳng hạn như mình vô chổng thì mấy cái tiền khác ờ, mình sẽ tự thanh toán không vô là miễn phí à miễn phí hết ờ vô hồ sơ để cầm Vậy là chú có bảo uh, chú có bảo hiểm không có ờ đó vô đó đưa vô mà phải đưa, đúng con uống, đúng ngày đúng tháng dạ mà sáng giờ chú uống thuốc thì với ăn gì chưa ăn rồi uống thuốc rồi uống hai cử rồi cháo đồ gì mình uống được à, ăn đồ được bình thường phải không bình thường có cử kiêng gì không á chú hơn <coughs> nó cử đồ ngọt à vậy hả đây con thì ờ, ghé lại đây ờ, gửi cho chú gạo với uh, ít nhu yếu phẩm nè 10 cái à, gạo cái này là con. của uh, chị cảm ơn con nha gì à, chị Hà chị gửi con à. À, cháo rồi cảm ơn con nha dạ rồi làm nha cảm ơn dữ lắm có mà đó đâu không đó à. có chị này nè dạ chỉ ờ, đóng cơm nước nước rồi sao không à. Dạ. chứ có đâu có ai dạ anh chị thì chị cũng ở đằng đây này chắc dạ có quyền không chị đó còn nên lâu lâu cái ờ, lại tắm rửa lau mình nó mẩy rồi thôi cơm nước thì chị này chỉ ờ, đem ra ờ đây thôi con cũng lần đầu gặp chú à, cũng chúc sức khỏe cho chú ừ, rồi chú ít quà dạ, với uh, giờ cũng không có cái gì nhiều nhiều thì uh, con uh, chích quỷ quỷ mà của hoàng trả mới nhắm con ra con gửi cho chú uh, 2 triệu bỏ túi để mình uh, trang trải mình ăn uống thôi chứ giờ nãy con nghe chú là nói vụ thuốc men thì uh, cũng có người ta hỗ trợ rồi ừ. con chú rồi, cũng, chẳng hạn như khi con về á uh, nữa có ai hỗ trợ thì chú thêm á thì nữa ờ, lâu lâu con ghé lại con ờ, gửi ờ, gửi thêm cho chú chú về ở chăm cứu này chứ giờ à, đi chăm cứu được hả giờ mà bỏ tiền nhiều ở ở, ở, ở trong mình ở đây có sao không nha không có đâu không có sao phải không không thì để nữa về có ai cho thì con ghé vô con gửi cho chú giờ thì đây con chích quỷ ra gửi cho chú 2 triệu nha bỏ vô túi nha giữ kỹ giùm con nha à đây con gửi chú ừ chú con ơi con nhiều lắm nha dạ giữ gìn sức khỏe nha dạ có dịp thì con đi ngang qua con ghé con tạt vô con thăm chú còn có dạ. ai giúp đỡ thì con uh, ghé lại con đưa cho chú vậy chú cảm ơn con nhiều lắm nha dạ hết à, như nãy giờ cô chú anh chị cũng uh, biết ờ, được cái hoàn cảnh của chú đó thì có lẽ thì nữa lâu lâu mà Phước đi ngang qua Phước sẽ ghé lại thăm và nói chung là có gì thì gửi cho chú chứ chú ít gì đó rồi, của tôi để chàng trải giúp được gì đó thì giúp cho chú chứ cũng không có hứa nha bởi vậy không hứa đâu không hứa ta <laughs> giúp là quy ơn đạo con dạ. cảm ơn với anh sức khỏe nha chú ờ cảm ơn con à, địa chỉ lắm. của chú ở đây ờ, là cô chú anh chị có thể đi vừa phục qua cái cổng chào của giáp ranh giữa quận ninh kiều với ờ, huyện uh, phong điền à, tới được. Dạ. ngay chỗ uh, hỏi người ta bến đò bà bà hiệp rồi sau đó hỏi nhà chú Nam hưng bị bệnh bệnh gì đó ờ, ờ nói. rồi là người ta sẽ chỉ ở đây vòng vòng đây thì chắc có lẽ bà con ai cũng biết về hoàn cảnh của chú yeah. Dạ. dạ rồi vậy ha dành sức khỏe nha à, con đi nha con chúc sức khỏe chú dạ không có gì chị rồi bye bye cô chú anh chị và hẹn gặp lại nha giỏi con ơi Yeah, yeah.